à, việc sử dụng xe hơi cho mục đích đi lại bây giờ à, không có gì là xa lạ đối với à, người Việt Nam à, đặc biệt là sử dụng những à, dòng xe thương hiệu nổi tiếng như là Toyota, Honda, Mercedes vân vân à, tuy nhiên à, nói gì thì nói à, không phải ai cũng là người đủ tài chính để mà sắm cho mình một chiếc xe hoàn toàn mới à, chính vì vậy mà những chiếc xe đã qua dụng được xem là một cái à, giải pháp khả thi cho tất cả mọi người trong cái à, thời điểm hiện nay. Trong chương trình à, giới thiệu xe ngày hôm nay, ô tô Kinh Anh trân trọng giới thiệu đến khách hàng một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Đức. Đó là chiếc à, Mercedes E250 5 chỗ số tự động bản CGI máy xăng 1.8. Chiếc xe này sản xuất năm 2009 có trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ lực à, phanh BAS và cái cân bằng điện tử ESP. Đặc biệt thì à, chiếc xe này cũng trang bị cái hệ thống à, phun xăng điện tử cho nên là cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu khi mà chúng ta di chuyển xe trên đường dài. Theo như trải nghiệm của chúng tôi thì chiếc xe này chỉ tiêu thụ 7 đến 8 lít xăng trên 100 km đường trường mà thôi. Phải nói là khá là tiết kiệm nhiên liệu. Sau đây thì chúng ta cùng đi tìm hiểu chi tiết của chiếc xe này xem như thế nào nhé. Chiếc xe này được ô tô kinh anh mua của một à, gia đình đại gia cho nên là xe chủ yếu là chùm mền thôi. Còn rất là mới. Đây là cụm bánh trước ở bên à, phụ đây. Mâm đúc 5 chấu kép khá là đẹp. Toàn bộ các cái à, đèn pha đều được trang bị đèn bi salon rất là sáng. Đèn gầm thì đã được độ đèn led này. Cực đẹp luôn. Xe mới sản xuất năm 2009 số tự động trang bị cảm biến xung quanh xe tất cả vẫn còn hoạt động rất là tốt mua của một à, gia đình uh, sử dụng chiếc xe này chủ yếu là để uh, đi chơi thôi cho nên là xe cũng rất là ít đi còn xe còn rất là đẹp rất là mới đấy vẫn còn biểu tượng của chiếc uh, của hãng Mercedes này rất là quý cùng đèn uh, pha ở bên uh, tài cũng vậy đấy tất cả đều được uh, trang bị đèn uh, bi lông cho nên là nó bám đường rất là tốt chiếu sáng rất là xa đèn gầm thì là đèn led rồi rất là đẹp còn đây là cụm bánh trước ở bên tài đây đấy chắc cũng không cần phải nói quá nhiều mâm đúc 5 chấu kép rất là chắc chắn phanh ABS vỏ xe này học xe này hệ thống cua lốp này quý vị có thể thấy là cực kỳ là chắc chắn dòng xe của hãng à, Mercedes Đức mà cho nên là phải nói là cái dàn đồng dàn chassis cực kỳ là chắc chắn đèn sinh nhan tích hợp trên gương này vẫn còn hoạt động rất là tốt kính chắn gió vẫn là kính zin theo xe đấy các cái à, đường gân chỉ trên thân xe là quý vị thấy này còn rất là thẳng các cái à, khớp nối giữa cánh cửa thì à, rất là khớp khít với chiếc xe này thì ô tô kinh Kiran cam kết là không hề có cấn đụng hay là ngập nước tất nhiên rồi không à, mang chiếc à, số tự động à, Mercedes này đi chạy taxi cả đấy cánh cửa này cũng có hệ thống bảo mật ở trên cánh cửa của chiếc xe các cái hệ thống tapi của cánh cửa này quý vị thấy là cũng rất là đẹp các cái tích hợp các cái nút bấm điều khiển tất cả vẫn còn hoạt động rất là tốt keo chỉ này vẫn còn rất là đầy đủ zin tất cả dàn đồng dàn sắt xi của cánh cửa không hề có cái dấu hiệu gì là xuống cấp hay mục mọt cả đấy các cái nút bấm tất cả vẫn còn điều khiển rất là tốt chúng da của ờ, tắp bì cánh cửa đấy hệ thống đèn ờ, chiếu sáng âm trên ờ, tắp bì của cánh cửa tất cả vẫn còn hoạt động không hề có cái hiện tượng gì là rách nát hay là sú lông cả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 C1 lô 11 Phạm Hùng có lên biển thành phố Rạch Giá để chúng ta trải nghiệm thực tế chiếc xe này cái nút ờ, điều khiển đèn đó vô lăng này. bốn chấu có tích hợp các cái ờ, nút điều chỉnh âm thanh khá là tiện lợi bảng đồng hồ tất cả các cái đường ờ, đèn tín hiệu trên bảng đồng hồ vẫn còn đầy đủ và hiệu quả không có một cái lỗi nào cả chúng tôi nổ máy lên cho quý vị thấy máy nổ rất là êm rất là nhỏ để một lần là nổ lên đấy quý vị thấy không vòng tua vòng tua máy khi nổ máy khi đề máy đấy rất là nhỏ các cái uh, màn hình thông tin vẫn còn đầy đủ ổ DVD cho âm thanh cực kỳ hay hệ thống điều hòa hai chiều làm lạnh sâu rất là mát đấy có tích hợp cái à, điện thoại dành tay các cái nút điều chỉnh học đề đồ này đấy vẫn còn đầy đủ các cái uh, giấy tờ theo xe này đây các cái bảng uh, các cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng xe phải nói là chủ xe giữ xe rất là kỹ xe chủ yếu là chùm mền cho nên là mọi chi tiết của trên chiếc xe còn như mới vẫn còn đầy đủ các cái sách hướng dẫn của chiếc xe các cái uh, bảng uh, ờ, tắp bi của cánh cửa cũng tích hợp các cái nút điều chỉnh tất cả vẫn còn hoạt động rất là tốt bảng tắp lô cũng khá là tinh tế sang trọng đẳng cấp dòng xe mang thương hiệu của Đức Mercedes E250 hộp số tự động ra vào số cực kỳ là nhẹ nhàng trơn mượt các cái ờ, học tiện ích để đồ cá nhân ở bên ghế tài xế tất cả vẫn còn rất là đẹp như mới xe mua của một đại gia mà cho nên là xe chủ yếu là để đi chơi vòng vòng thôi ít cũng cũng ít đi xa lắm xe này gốc thành phố cho nên là những uh, quý khách ở uh, Hà Nội hoặc là thành phố Hồ Chí Minh có thể mua chiếc xe này về thì chúng ta đỡ đi cái uh, chi phí uh, tốn uh, tiền uh, bảo xe biển đổi biển xe toàn bộ uh, hàng ghế quý vị thấy đây là dòng xe dành cho người châu Âu mà cho nên là ngồi rất là rộng rãi thoải mái cánh cửa sau ở bên tài đây quay cận cảnh và chi tiết uh, cho quý vị thấy rõ hệ thống keo trí này gioăng cao su này chốt khóa này rất là đẹp rất là chắc chắn hàng ghế phía sau này ngồi rất là rộng rãi xe cũng trang bị cái hệ thống lót sàn đây một cái uh, hốc lạnh ở phía sau đấy dàn ghế uh, phía sau để các đèn tiện ích trên trần xe này tất cả vẫn còn hoạt động rất là tốt không hề có một cái lỗi nào đâu khách à, mua chiếc xe này về là chúng ta chỉ việc sử dụng luôn không cần bất kỳ một thay thế một cái bộ phận nào cả đấy hàng ghế phía sau khi chúng ta hạ xuống nữa là cái bệ tì tay đó còn đây là cụm bánh xe sau ở bên à, tài đây chắc à, cũng không cần phải nói quá nhiều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 cốp xe này rồi cảm biến tất cả vẫn còn hoạt động rất là tốt hiệu quả keo chỉ của cốp xe này các cái à, dàn đồng dàn sắt xi rất là dày rất là chắc chắn đấy cái tấm nỉ vẫn là zin theo xe nhé còn đầy đủ các cái à, dụng cụ theo xe đấy vẫn là zin chính hãng đấy keo trí này đấy các cái thông số còn vẫn còn rất là rõ nét trên uh, cốp xe đó bên trong cốp này vẫn là đầy đủ à, dụng cụ theo xe nhé còn đội để chúng ta thay à, thay thế cái bánh dự phòng khi cần thiết các cái chi tiết ở trong xe thì quý vị thấy là còn khá là mới Đấy, dàn đồng dàn chassis này các cái chi tiết ở bên trong cốp không hề có hiện tượng gì là mục mọt cả đây là bánh dự phòng này Đấy, bánh dự phòng theo xe cũng là mâm đúc luôn toàn bộ dàn chassis dàn đồng này các cái lớp sơn uh, chống xét rất là đẹp cụm đèn hậu này nổi bật với cái nền màu đỏ này vẫn là đèn zin cụp bánh xe sau ở bên à, phụ đây quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rất là đẹp học rẻ cua lốp giảm sóc rất là phẳng cánh cửa sau ở bên à, phụ chắc cũng không cần phải nói quá nhiều 545 triệu đồng quá hợp lý cho một chiếc xe mang thương hiệu của Đức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 không hề thêm bớt hy vọng qua cái à, clip thì à, quý khách cũng có thể nhìn trực quan hơn rõ ràng hơn về chiếc xe hộp à, gió này tất cả vẫn điều khiển đầy đủ túi khí bệ lên xuống như quý vị thấy là còn như mới không hề có cái dấu hiệu gì là mài mòn hay là bong chóc cả đấy đầy đủ các cái tem nhãn ở trên cánh cửa rất là rõ ràng sắc nét cột cũng như là khung cửa này. cực kỳ là phẳng phiu xe không hề có một cái lỗi nào cả bao test hãng luôn quý khách hãy đến uh, C1 lô 11 Phạm Hùng cô lên biển thành phố Rạch Giá để chúng ta trải nghiệm thực tế chiếc xe này. năm trăm bốn mươi lăm triệu đồng quá hợp lý rồi xe mang thương hiệu Đức Mercedes E250 phụ tùng của dòng xe này thì nó cũng giống như phụ tùng của dòng à, Mercedes C mà thôi cho nên là chúng ta có thể thay thế một cách rất là dễ dàng E250 thì à, máy sẽ tiết kiệm hơn với là máy xăng 1.8 cho nên là tiết kiệm hơn rất là nhiều đấy chúng ta cùng à, xem phần máy của nó nhá <coughs> Mercedes E250 thì trang bị cái động cơ xăng 1.8 có à, trang bị hệ thống à, phun xăng điện tử cho nên là khá là tiết kiệm nhiên liệu toàn bộ phần máy này rất là sạch sẽ khô ráo không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhất cả theo như trải nghiệm của chúng tôi thì chiếc xe này chỉ tiêu thụ 7 đến 8 lít xăng trên 100 km mà thôi đấy bốn bánh ABS hệ thống bắt bèo này tất cả các chi tiết của khoang máy quý vị thấy là rất là khô ráo sạch sẽ nắp cabo này các cái tấm nỉ gần đồng và chassis này. vẫn là zin theo xe đấy máy nổ rất là êm rất là nhỏ để một lần là nổ lên các cái con ốc này đấy vẫn còn đầy đủ các cái dấu ờ, của hãng sản xuất ở trên các con ốc giống niêm phong ấy quý vị có thể thấy không toàn bộ vẫn còn nguyên chưa hề à, mở ra đâu động cơ xăng 1.8 rất là khỏe nhưng mà cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu bốn máy chỉ với giá là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 Và sau đây thì chúng ta cùng à, trải nghiệm chiếc xe này ở cung đường nội ô thành phố Rạch Giá xem là chiếc xe vận hành như thế nào nhé. Chúng tôi đang à, trải nghiệm chiếc à, Mercedes E250 trên cung đường nội ô thành phố Rạch Giá để cho quý vị thấy là chiếc xe vận hành như thế nào. Như quý vị thấy thì máy đồ rất là nhỏ nhắn, êm ái. Khi xe chạy thì đây là dòng xe mang thương hiệu của Đức mà cho nên là rất là dày rất là đầm xe đấy một cái hốc lạnh ở phía sau này làm cho cái khoang à, nội thất à, làm lạnh rất là nhanh rất là mát điều chỉnh được nhiệt độ này đấy tăng giảm nhiệt độ cũng như là, là quạt gió đó trần trần nỉ còn rất là đẹp toàn bộ các cái vị trí ngồi ở trên à, khoang nội thất các hàng à, ghế rất là rộng đây là xe dòng cho, dành cho người phương Tây mà cho nên là cái vị trí ngồi khá là rộng rãi thoải mái khi xe chạy thì à, có cảm giác rất là đầm xe đương nhiên rồi vô lăng có trang bị hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái rất là nhẹ nhàng đấy quý vị thấy là chỉ cần là lá một tay là cũng được rồi hộp số tự động ra vào số trơn mượt đặc biệt thì trên vô lăng có tích hợp các cái à, nút điều chỉnh cho nên là rất là thuận tiện à, khi chúng ta vận hành chiếc xe này phụ tùng của dòng xe này thì cũng khá là dễ dàng tìm kiếm ở thị trường Việt Nam nó cũng dòng giống như là dòng xe à, mẹc à, hạng C mà thôi cho nên là chúng ta có thể thay thế nó một cách à, rất là dễ dàng thế thì à, vừa rồi quý khách đã xem chi tiết của chiếc à, Mercedes E250 trân trọng cảm ơn Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.